cô sử dụng bằng đường mập nhưng mà lúc nào cô cũng chụm sâu như thế này có nhiều người đi ngang qua đường nhìn nồi đường của cô là thấy họ vẫn ừ, đứng lại họ nhìn tuy rằng không ăn vẫn đứng lại nhìn có nhiều người thầy thấy người ta gọi là hấp dẫn rồi cô cô không biết nữa là <laughs> nói sao thì cô nói vậy nhưng mà tụi con có thấy hấp dẫn không <laughs> có một cái nồi đồ hủ thật là ngon thì rất là cẩn thận mà cực lắm cô thì cô yêu cái nghề này lắm đã nó ở với cô là được 29 năm rồi đó ngày qua ngày cứ đi ra đường vậy là buôn bán vậy mấy đứa nhỏ là cô cảm thấy rất là vui Cô tên là cô Hiệp, năm nay cô 54 tuổi. Cô bán cánh đồ hũ hẻm 284 Lê Văn Sĩ tại số nhà 15, phường 14 quận 3. Năm nay đã được 29 năm rồi. À, cô bán từ 6 rưỡi sáng đến 6 rưỡi chiều. đợi thứ ba rồi đó nhưng mà chắc cô nghĩ đợt thứ tư là không còn tại vì cái nghề này nó quá cực tuổi trẻ sau này chắc nó không có làm nổi với cái nghề này của cô là cô nói bằng đường mật đậu đậu hũ thì là đậu nành từ quê cô cứ 3 tháng 3 tháng rưỡi thì cô lại về quê cô một làm cô chở vô khoảng 6 à, đến 7 tạ cứ 2 giờ sáng là cô dậy cô phải do đậu bóp vỏ xong rồi đãi rồi cô mới xay xay cho thật kỹ xay, xay đi xay lại cho đến 6 lần cho có sữa cho nó ra cho thấy sữa thì cái đậu nó mới béo nếu mà có một cái đầu đồ hũ thật là ngon thì rất là cẩn thận mà cực lắm còn nước dừa của cô là nước dừa nguyên của nó đó nó có bụng năng và muối cái cục sáu xí này của cô nè là cô làm cho nên nó không có đẹp bằng đồ mua nhưng mà nó ngon hơn đồ mua đó cô cảm thấy nó ngon hơn là vì lý do là mình không có sử dụng một cái chất gì vô trong này cả đó là bột năng cô phải tự nhồi nhồi xong đồ cán ra cắt nó mới thành cái hộp như thế này cô bỏ vô đường cho nó ngắn Sài Gòn thì cô bán chén đậu hũ 1 ngàn Xong bao nhiêu năm thì nó lại lên 2 ngàn 2 ngàn rồi nó lại lên 5 ngàn 5 ngàn thì nó đứng khoảng 19 năm Tại cô không lên giá là nguyên nhân là bà con hộ ủng hộ cho cô rất là nhiều nên cô cảm thương những người cảm thấy thương những người đó giống như người thân thiết của cô cô cứ băng mãi mãi tới tới, tới, tới giá đó thôi thì sau này đồ nó lên quá thì cô lại lên một ngàn lên lên một ngàn là sáu ngàn sáu ngàn cái bắt đầu dịch cái đồ nó mắc hơn một ngàn nữa cái coi như hơn một ngàn cô lên giá là không à hôm sau cho làm xong đôi gánh nấu xong rồi đồ hũ này là gánh đôi gánh ra đường à, gặp ừ, cô bác các cháu nhỏ cô thấy cảm thấy rất là vui mà khi nào mà muốn nghỉ một ngày cũng chẳng nghỉ được nghỉ thì nhớ nhớ tới những người khách hàng đó cho nên ngày ngày nào cũng phải đi ra đường ngồi như thế này nè mà vui lắm niềm vui lớn nhất của cô là là cô ao ước gì cô có sức khỏe cô sẽ bắt mãi mãi với cái đôi gánh này